mọi người đến với kênh của Hà Như TV nhá Thì các bạn ơi, lâu đến giờ mình bạn đã mình không làm được clip Hôm nay mình sẽ làm clip lại nha mọi người Thì hôm nay mình sẽ làm món bánh tráng trộn nha mọi người Nguyên liệu gồm có là bánh tráng này Đây là bánh tráng nha mọi người Và xoài này, trứng cút Trứng cút mình đã luộc và bóc sẵn này Sau đó là mình có hai quả chanh này Quả chanh này vắt, tí nữa vắt lên này Và bò khô trộn nó pha tế rồi này và đậu ờ, phộng rang này hay là lạc rang này và xoài mình đã quặt sẵn rồi nhá mọi người và bây giờ mình sẽ nạo xoài ra nạo xoài ra và xoài mình đã nạo xong rồi nhé mọi người và sau đó là mình sẽ cắt bánh tráng nha no no Pensar. và tiếp tục mình cứ như vậy cắt cho đến hết vậy là mình đã cắt xong rồi nhé mọi người bây giờ mình sẽ bắt chanh nhé mọi người bắt lên nước chanh sau tí là mình lọc mình bắt cái hạt của nó đi nhé tí là mình lọc một cái hạt nó đi giờ mình sẽ cắt trên cút đôi ra mình sẽ cắt trên cút đôi ra đã đã xong và bây giờ và bây giờ mình sẽ đi trộn nhé mọi người đầu tiên là mình cho nước pha tế với tương ớt này hành mình đã phi hết lên này. cái này là phải dùng bằng tay ạ giờ mình cho bọc và bây giờ mình cho bọc khô vào nhé mọi người bọc khô và đó mình cho trứng cút vào này gừng khô này gừng khô sau đó mình cho đậu phộng vào đậu rang mình đã rang mình cho xoài cho xoài vào sau đó mình cho nước chanh vào nước chanh mình đã vắt sẵn rồi. sau đó mình đảo đều đi đảo đều xin mời mọi người ăn với mẹ con nhà mình nhá và hôm nay là bánh trắng trộn ngon tuyệt vời nhá mọi người thịt bò mình tự làm đấy rồi rất là ngon Bây mình cho đợt ăn món này vời luôn vì này mọi người cũng làm mà ăn thử tại nhà nhé mọi người cái món này là trước đây đi làm ở trong Nam á là mình à, học theo á học theo mấy cái chị em mình tay để làm mọi người cái chân mình chứ cũng chưa biết làm đâu mọi người rất chi là ngon luôn mọi người chua chua của chanh xoài pha tế và ghép của thịt bò nữa trứng cút hành thơm hành thơm luôn ngon khớp nữa cái tay à, lúc mà mình làm ở trong nam á mua bánh tráng ăn thật đó nhưng mà đâu có được cả bánh tráng trộn đâu chỉ có mình bánh tráng mà người ta chỉ trộn nó muối ớt thôi mấy mọi người ăn chỉ có vậy không ạ chứ cũng chẳng có tiền mà mua bánh tráng mà người ta trộn qua cả thịt và chân cút đâu mãi về sau này mình lúc mình làm được năm sáu năm rồi á lúc có tiền rồi á, chị em rủ đi rồi mới được ăn đó mọi người mà ăn xong rồi mê luôn đó mọi người lâu lâu mà không được ăn là nghiện đấy ở mình đây mà ở xung quanh mình đã đi mua cũng, cũng chẳng có quán trộn nên, nên thân đâu mình tự làm bọn nhóm mà ăn cho đảm bảo hơn nha xoài này, này. xoài thành sợi này. ngon thật sự là rất ngon luôn ạ Cháu làm món này rất chi là ngon mọi người thấy hay thì ủng hộ cho kênh của mẹ con nhà cháu nhé và video của mình đến đây là kết thúc rồi nha mọi người nếu mọi người mà thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ cho mẹ con nhà mình nhé mọi người xin chào mọi người Tell me pretty lies, look me in the face Tell me that you love me, even if it's fake